Hi everyone, my name is John. So today I'm going to help her to do the video homework. Chào mọi người ha, em là John và nơi sẽ hướng dẫn mọi người làm cái video homework mọi người nghe em sau đó đọc lại để sửa âm ha. Cố gắng cái bài này, bài này là bài khó nhưng mà rất là quan trọng để mọi người đi nói được. Rất là hay bài này luôn. Mọi người cố gắng nè, luyện ở sửa âm xong thì học thuộc các cái câu ha. Cố gắng học thuộc nhiều nhất có thể ha. Ừ, let's get started. Okay. Lesson 4 some places in Hanoi. Okay, so now we have Trần Quốc Pagoda, Pagoda, Trọng âm rơi vào âm thứ hai ha. Pagoda, Pagoda, Ờ, không đọc là pagoda. Pagoda. Okay. One Taylor Pagoda. One đọc là p p p e e không đọc là p ha đọc là paler one paler pagoda one paler pagoda temple temple temple of literature chỗ này chuyển từ thành đờ chứ em á literature chờ con lưỡi ha literature literature literature temple of literature Joseph đây chúng ta chữ S nhé Joseph's Joseph's Joseph's Cathedral Cathedral trong âm dơ và âm thi ha Joseph's Cathedral Joseph's Cathedral đừng có quên mất âm S này của em ạ âm S này ha đặt một câu nhé which which places have you traveled in Hanoi. Which places have you traveled in Hanoi? I have traveled to travel là cộng to nhá. À, ví dụ này. I have traveled to one pillar pagoda. Yeah. to Museum. Museum. Um, museum. Trọng âm museum. museum không đọc là museum mà là museum chọn con dấu thứ hai museum mausoleum mausoleum mausoleum nhé mausoleum không đọc là mausoleum mà đọc là mausoleum army arm cộng rờ đi cộng lưỡi army army museum army museum women có chữ z ở đây ha những người phụ nữ của những người phụ nữ đọc là woman không đọc là đọc là women không đọc là we, woman ha women là một số ít women số nhiều women museum women museum present ok present present nó là prison eh, eh, present the old citadel citadel Citadel không đọc là Citadel đó nhé Citadel đó nhé Citadel the the the old Citadel the old Citadel okay next one bridge không đọc là brick a brick mà bridge có âm chờ này chu mổ ra chu mổ ra và nó âm chờ miết nhẹ nữa chờ bridge market market mark cong chữ r nha market không đọc là market kit không đọc kit mà là kẹt e, e, kẹt market noi market chữ tờ này bỏ được hết nha tờ đứng trước m bỏ đi noi market noi market cong lưỡi chữ m này ha ancient house ok ancient house anh mỹ thì bỏ chữ tờ này được ha ancient house không đọc là ancient mà đọc là ancient Atra opera không đọc là opera mà đọc là opera opera house opera house ice cream có chữ sờ giữa đây nhá ice cream ice cream ok rồi. tiếp do you need any recommendations recommendation trọng âm rơi vào đây chỗ này đọc là for được ha for for cũng được for dạng nhẹ for for đi nhá for, for the chỗ này đọc là the interesting interesting thành đọc là e e interesting thay vì là in nhá không nói in for the interesting play says đọc là says e không đọc là sis places and đọc là n không đọc là in ha and Hanoi, Noi khong đọc là Hà Nội mà đọc là Hanoi. Nội trong âm dương nội yes có z nhé please okay do you need any recommendations for the interesting places in Hanoi nội âm này need any need any do you need any places mà places in places in nội âm chỗ này Do you need any Do you need any recommendations for the interesting places in Hanoi? Yes, please. The hack. You can visit. Mình đọc là visit, không đọc là visit ha. Visit trọng âm dân vào âm đầu tiên visit. Trần Quốc Pagoda and Westlake. Bỏ chữ tờ được ha, tờ đứng trước L bỏ đi được. You can visit Trần Quốc Trần Quốc Pagoda and West Lake. Lake. Lake còn K đấy, Lake. Uh, at, chỗ này tờ chuyển thành đờ ha. A days. Không đọc là it is mà là a days. A days. A days. The oldest. Chỗ này đọc là des. Không đọc là oldest ha. The oldest. It is the oldest pagoda in Hanoi. You can visit Chengguo Pagoda in West Lake. It is the oldest pagoda in Hanoi. Next. Mausoleum. Mausoleum. To see the body of Ho Chi Minh. You can visit Ho Chi Minh Mausoleum to see the body of Ho Chi Minh. We can visit the however, we can visit Ho Chi Minh Mausoleum to see the body of Ho Chi Minh, okay, Liam, cho Next. It looks like a lotus, chuyển từ lotus, flower. It is the national, national, national flower, Gonglun flower of Vietnam. You can visit one pillar pagoda. It looks like looks được It looks like uh, It looks like a lotus flower. It it is. It is the national flower of Vietnam. You can visit one pillar pagoda. It looks like lotus flower. It is the national flower of Vietnam. you can visit Army Museum to know the history. À, chỗ này viết cách ra nhé, history, à. mình không biết cách, sorry. The history of Vietnam, không đọc là history mà là history, okay? The history of Vietnam and take take picture take pictures có z ở đây ha những những cái này. with đọc là with e không đọc là with ha eh, eh, with the flag tower. You can visit Army Museum to know the history of Vietnam and take pictures with the flag towers. Citadel, Citadel. It was built, built more, more than 1,000 thousand, thousand years ago. Years ago, mean, nói years ago. Thousand, but you know? được I mean? You can visit the you can visit the old citadel. It was built more than 1,000 years ago. Temple of Literature, the literature. It was the first, công look first, university university in Vietnam um, you can visit Temple of Lit Literature I was the first university in Vietnam họa present it was it was built by the French in the past. You can visit Hualo Prison. It was built by the French in the past. Uh, opera house, opera house. It is the theater, theater, theater with French architecture, with French architecture. You can visit, you can visit the opera house. It is a uh, theater with French architecture con này có thể nửa âm chờ đấy French French architecture you can visit the chỗ này chúng tờ thường thường the ha the opera house you can visit you can visit the opera house It is a theater with French architecture architecture cho đây bridge bridge it was built by the French it looks có s looks ương ánh trở thành ư hoặc nó là u looks very ancient ancient you can visit Longbourn Bridge I was built by the French it looks very ancient ok Đồng Xuân Market mark không lưỡi market không nói market mà là eh, cat cat cho tôi lại market nà nà it is the biggest big biggest không đọc là biggest mà là e biggest biggest trọng âm vào từ biggest market in Hanoi you can visit Dong Son Market it is the biggest market in Hanoi nine market to buy to buy clothes chỗ này có thể cho the, the vào đây nhưng mình bỏ đi đọc nó là clothes rất là dễ or or không là or souvenirs souvenirs, trọng âm là từ near ha còn nữa you can visit Noi market to buy clothes or souvenirs Yep. Joseph's cathedral cathedral Joseph's Square. s it không đâu là it mà là it it âm tờ đứng trước l nó bỏ ghé vào câu looks ư nhé không nói là u không nói là look mà là uh, looks có s đây like the Notre, Notre Dame, Notre Dame, uh, Đức Đức Bà, tiếng tiếng Pháp là sao này? Notre Dame, Cathedral, Cathedral, and Paris, Paris. You can visit the Joseph's Cathedral. It looks like Notre Dame Cathedral in Paris. Next. Temple. Temple. There cộng there was. Cho nên Z nhá, không phải S sorry. Z ấy. A big. Không nói là a big. Không nói Y. A mà E. A bag. Bag, bag, bag. There was a big turtle. Turtle. Tur Turtle. There. But he was dead. You can visit Ngọc Sơn Temple. There was a big turtle there, but he was dead. You can visit Tanglong Water, đọc là water, con lưới. Water, puppet, puppet, eh? water puppet. The theater, theater, to see the water puppet show. You show show show lưỡi puppet Puppet, không đọc là puppet puppet, eh, eh, pet. you can visit Thăng Long Water Puppet Theater to see the water puppet show you can visit Thăng Long Water Puppet Theater to see the water puppet show okay done on ok vậy xong bài này thì các bạn phải học thuộc sau đó lên hồ tây cầm cái map á chỉ cho họ như này này đấy chị thì họ đâu đâu đấy chị vào đấy hôm nay sẽ có cái map đấy, giới thiệu ha học thuộc nhé cố học thôi là còn tốt very good okay mọi người sẽ thu âm thu âm lại và cái zoom ấy quay lại zoom màn hình xong rồi đọc lại giúp mình đọc đầu tiên là đọc một lần chậm xong rồi lần thứ hai đọc cả câu nhớ có nối âm thì đọc ha nhất là các âm r ấy water có âm r cuối này phải cong lưỡi ha water đấy chữ y ngắn không được đọc thành là y ví dụ như là từ visit thì không được là visit mà đọc là chuyển thành e visit visit nó mới tây nhá yeah. à, rồi các cái từ mình bôi vàng này là có trọng âm mình phải nhấn vào ví dụ là này visit visit cho dấu sắc vào đá nè và cái từ này hay nhầm này cái từ này là rất nhiều người làm sẽ rất khó để đọc được phải check lại đây thế nào museum trọng âm dấu vấn thứ hai chứ không đâu là museum nữa nhé mèo cho dấu hiền vào miu miu miu miu museum mausoleum mausoleum chứ không đọc là má liềm không phải ha citadel citadel không được là citadel đó ha thế thôi easy mọi người record xong rồi uh, đăng lên ờ, YouTube để chỗ độ unlisted sau đó là gửi cái link cho bài để mình chữa ha ok take care cái lọc ok